Kính thưa đại chúng, có câu hỏi từ bạn Thành Phan hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con có nghe Thầy giảng một bài về cái thật khổ là cái khổ trong sinh tử luân hồi. Nghĩa là cứ sinh ra, chết đi, lặp lại hết kiếp này sang kiếp khác. Nhưng con có một thắc mắc là nếu kiếp này mình biết đến Phật Pháp, mình tu lấy phúc, sinh ra tiền tài, sau đó đi cúng dường tam bảo làm từ thiện để tạo phúc hồi hướng kiếp sau lại được gặp phật pháp tiếp thì như vậy kiếp này mình có phúc và được hưởng phúc kiếp sau lại tiếp tục được gặp phật pháp rồi tu tiếp tạo phúc tiếp cứ như thế lặp lại kiếp này đến kiếp khác vừa được gặp phật pháp vừa được hưởng phúc thì như vậy có phải cũng là tốt không ạ à? <laughs> đấy bạn nghĩ thế thế còn việc đi tu thì con cũng thấy rất là kham khổ vì phải sống trong rừng, ăn ít, không được hưởng những thú vui của con người ở trần gian. Con kính xin Thầy giải thích cho con điều này. <laughs> bạn à, Phan Thành, bạn thắc mắc, bạn à, nghĩ rằng là thế này, thắc mắc là con thấy thì bây giờ kiếp này này, chúng con à, sinh ra làm người, chúng con biết Phật Pháp, chúng con chăm tu để chúng con có phúc. Nghe không? Có phúc xong rồi thì con hồi hướng thì kiếp sau kiếp sau ờ, con sinh ra con cũng lại được làm người có phúc có phúc con được sung sướng con cũng được ăn chơi thoải mái xong con lại gặp phật pháp con lại tu con lại có phúc Ê, con lại được ăn chơi thế rồi có chết sang kiếp sau con vẫn có phúc có phúc con lại gặp phật pháp con vẫn được ăn chơi hưởng thụ thế thì chẳng hơn các thầy à các thầy đi tu làm gì cho khổ <laughs> đấy nào đại chúng hiểu rõ câu này chưa cho nên cứ sống cứ làm phúc làm phúc xong gặp phật pháp Ờ, thì thà ở đời để sướng là thu hưởng phúc ý còn hơn tu làm gì cho khổ nghe không nên bạn thắc mắc như vậy thầy à, xin xin trả lời bạn phan thành cũng như đại chúng cùng nghe thế này kính thưa đại chúng á, chúng ta thấy ở đời không phải là hiếm những người có nhiều phúc báu cũng rất nhiều người giàu có và và giàu đến như làm vua là giàu nhất và sướng nhất rồi anh bảo là sướng như vua mà đúng không đấy. thế nhưng mà chúng ta thấy đấy vua cũng vẫn còn khổ và người giàu vẫn còn gì vẫn còn khóc <laughs> vẫn còn khóc <laughs> bao nhiêu câu chuyện người giàu vẫn khóc đại chúng cứ ngẫm mà xem làm vua làm quan bây giờ có phải là hết khổ đâu vẫn rất khổ đấy và những người ấy là người phúc lắm đấy chứ phúc lắm thì được làm vua phúc nhất ở thế gian này á, là được làm vua đấy thưa đại chúng và vâng, làm vua là quyền cao chức trọng nhất giang sơn gấm vóc thuộc về mình tam cung lục viện đủ hết à, trăm con cũng có và đó thưa đại chúng sung sướng không như thế gọi là sung sướng nhất là làm vua thôi thế nhưng mà vua vẫn còn khổ đấy và sướng nữa là gì sướng sinh lên cõi trời sinh lên cõi trời là sướng lắm đấy nghe không mà rồi lên cõi trời cũng vẫn còn có cái khổ đó, vẫn có cái khổ vậy cái khổ ở đây chính là khổ gì khổ của sinh tử đấy, thưa đại chúng, cái khổ của sinh tử. Trong Kinh thì Đức Phật dạy là có tám mối khổ lớn, khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ ái biệt ly, khổ oán tắng hội ngộ, khổ cầu bất đắc và khổ ngũ ấm lẫy lừng bừng cháy. Đấy là tám cái khổ. Và có thể nói rằng hầu hết chúng ta ai cũng gặp tám cái khổ này. Và sinh già bệnh chết ai cũng gặp. Nào, ai cũng phải gặp. Cái đấy là cái khổ tất cả chúng sinh hữu tình đều phải trải qua. Đó. Và thưa đại chúng, ấy, chúng ta ở nhà lầu, ở lầu son gác tía, ăn cơm ngon, vợ đẹp con khôn, khi chúng ta bệnh chúng ta có khổ không? Rất khổ. Rồi khi chúng ta chết chúng ta có khổ không? Càng khổ, càng giàu có, càng sung sướng thì đến lúc chết càng khổ. Tiếc nuối, chia ly, vợ đẹp, con yêu, vàng bạc nhiều, lúc ấy chết mới càng khổ. Đó. Khổ lắm thưa đại chúng. Đấy. Thế thì như vậy bạn này bạn bạn chưa thấy được cái chỗ này. Bạn chỉ nghĩ là cứ sống tu và làm phúc, làm phúc để hưởng phúc, hưởng phúc cùng lắm là đến giàu có. Quyền chức là hết rồi, ở trần gian đấy chỉ có thế đấy. Giàu sang, danh vọng, địa vị, của cái vợ đẹp con khôn đấy là nhất rồi không có cái gì hơn đâu. Wow. Vâng. Và ở đây thì Thầy Thái Minh phải xin thưa với đại chúng, không ai phúc báu bằng Thái tử Tất Đạt Đa, đúng không? Thái tử Tất Đạt Đa là phúc báu nhất rồi đấy. Bậc Bồ Tát nhất sinh bổ xứ phúc báu nhất trần gian không ai bằng. Thế mà Thái tử còn bỏ cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu để đi tu. Thế thì phúc báo chúng ta nhằm gì so với Ngài? Mình phấn đấu bao nhiêu kiếp đi chăng nữa cũng chưa bằng một cái móng chân của Ngài. Đúng không? Mà Ngài còn thấy khổ đấy. Ngài vẫn phải đi tu mới hết được khổ. Đó, thế cho nên ấy, quả thật ấy, chúng ta cũng đừng nên suy nghĩ như bạn này. Chúng ta biết rằng trong đời này chúng ta phải tu hành, phải làm phúc để có phúc báo để cho nó bớt khổ chứ không phải là hết khổ được bớt một chút thôi chứ còn khổ đấy thưa đại chúng bốn cái khổ sinh lão bệnh tử ai cũng phải qua và nó khổ lắm đấy thưa đại chúng càng giàu có càng sung sướng khi chết càng khổ đó, càng tiếc nuối và đấy đức phật thấy cái khổ của sinh tử ấy mà ngài quyết ra đi tìm đạo tu đạo để giải quyết dứt điểm không còn luân hồi sinh tử nữa cái khổ của sinh tử cái khổ đấy mới là khổ lớn đó cho nên nếu không tu đạo không giải thoát thì không ra khỏi cái khổ luân hồi sinh tử này thưa đại chúng làm vua cõi trần gọi là sướng là phúc báu nhiều nhất trần gian làm vua cõi trời gọi là phúc báu nhất cõi trời sung sướng và đến như bồ tát nhất sinh bổ xứ cũng vẫn còn thấy đời là khổ để mà đi tu cơ mà đó vua trần nhân tông của chúng ta cũng thế là vua rồi thái thượng hoàng sướng không sướng nhất vinh quang nhất đấy mà Ngài còn rũ bỏ để đi tu. Đấy là những cái tấm gương, những minh chứng rất thật để chúng ta thấy thật sự đời là biển khổ, dẫu có phúc hay là không có phúc. Thế mới nói rằng là gì? Chúng ta là gì? Biển khổ trầm luân, sóng ngập trời. Khách trần trèo một chiếc thuyền gọi là chơi thì cũng không đúng. Và dù ai ngược gió, ai xuôi gió, thì vẫn còn trong biển khổ mà thôi. Người ngược gió tức là người kém phúc báu, người xuôi gió tức là người có nhiều phúc báu trong đời này thì cũng vẫn trong cái biển khổ thôi. Chúng ta chỉ có mỗi một con đường duy nhất đó là phải học Phật Pháp và cất cánh bay lên thì là thoát ra khỏi biển khổ. Còn trèo ngược, trèo xuôi gì thì cũng vẫn là trong biển khổ hết, thưa đại chúng. <laughs> phải cất cánh bay lên, chính là con đường Phật Pháp đấy, đi thẳng lên. Nhá thì thầy xin trả lời cho bạn à, à, phan thành như vậy nghe không? để bạn à, không phải lăn tăn nhiều nghe không? tu thì nó có khổ một chút à, gian khổ một chút nhưng mà khổ mà xong là vui là phúc lạc không tu thì khổ dài dài có phúc mà vẫn khổ dài dài